đầu thì các Phượng xin giới thiệu à, đội gấu con đó là em à, gấu con gồm có Nolan ngô Nolan xin con đứng dậy chào tất cả mọi người đứng dậy con em kia đó là em ờ, à, Vic Roy em à Roy em xin à, chào chào bạn cười con và em kế đó là Tăng Kevin quý vị cho một tràng tay cho đội bánh bao cũng có những cái em thí sinh sau đây đó là em Hồ Sophia chúng tôi cho một tràng pháo tay cho Hồ Sophia em kế đó là em Nguyễn Như Lan và em kế đó là Miriam Linh Chi Sophia và con ngồi xuống con nghe cho kỹ nhé và khi mà cô nói chữ hết thì mẹ bấm chuông nha tụi con có quyền để tay trên cái bên câu đầu tiên của lớp cấp 1 hãy đánh vần hai chữ sau đây ba má hết Thầy xin mời em số 5 Gà bờ A ba và mở A ma sắc má Chúc mừng mời bánh to với được một điểm Trong tiếng Việt có tất cả bao nhiêu dấu thanh kể ra hết Thầy xin mời em số 5 Ồ. Dạ, trong tiếng Việt có nhóm dấu thanh, dấu sắc, dấu huyền, dấu hội, dấu ngã và dấu nặng đủ rồi quý vị cho mình làm tay các phụ huynh dõi mắt lên đây để chúng ta cùng nhau thưởng thức hai món ăn phở và mì quảng cho một đàn pháo tay và các em trong mì quảng đó là em hồ Keegan và em kế đó là trần à, em hồ Nguyễn Âm Phạm Bảo Trân Ân ờ, Hồ Sorry Hồ Ngọc Nhi Sorry con và em kế tiếp đó là Trần Nathan cho một tràng pháo tay cô đi quá và đó có tất cả các em đó là em Hồ liêu Leonardo Hồ Sáng Xuân chia đều ra làm hai đội Thành ra hôm nay đội phở hay mì quảng chiến thắng gì Các thầy cô của đội vẫn là người chiến thắng đúng không phải không ạ? À? Cho một tràng pháo tay Cảm ơn các thầy cô đã bỏ thời gian để dạy, dạy cho các em trong khoảng 3 tuần nay Không chần chừ nữa xin mời cô Nguyệt Tụi con nhớ thể lệ thi nha không? Đèn xanh lên hết mới bấm và phải nghe chuyện hết Thì mới được bấm nha Không được thì bị disqualify đó bị loại á Không sao Đã đi chưa? Có cần hít thở không? Đứng thở hay là tập thể dục hay chưa? mời cô Nguyễn. Vâng, câu đầu tiên của lớp cấp 2. Anh của mẹ gọi là gì hết? Thầy xin mời em số 2. Ờ, chưa đúng hẳn. Có câu cậu cậu của bé. Ờ, à, thì anh của mẹ là cậu nhưng mà người Bắc thì cũng có cái gì mình cũng có thể tại vì trong cái bài thi á có hai chỉnh luôn dạ. dạ có hai trả lời luôn thành ra chỉ có 50% thôi thì tùy đúng rồi đúng rồi, rồi. Nam gọi là cậu ok rồi thôi bây giờ mình ra bên Việt Nam nha thì người Bắc khác người Nam khác nước bơm mì quá mình cái nghĩa là bánh tôm vợ của chú gọi là gì hết này em số 3 Vợ của chú là Thiên Oh. Vợ của Bây giờ cho con tay vợ Vợ của cậu gọi là gì hết? Đây xin mời em số 5 Số 5 Cờ cô cao làm mở yeah, Chúc mừng phở được một điểm nữa Một điểm thôi chứ không phải điểm nữa Mới đầu thì gặp tiền Câu kế tiếp Một năm có mấy mùa kể ra hết Thì xin mời em số 4 à. Mùa xuân, mùa hạ, thu và mùa đông Yeah đang dẫn banh chứ mời thầy Duy Bảo lên tiến trình cuộc thi ngày hôm nay được rồi. Rồi mời. Câu này khó nha, các em nghe cho kỹ nha. Tết là gì? Hết. Thầy xin mời em số 2. Dạ Tết là nhất lễ đạo năm của Việt Nam. Thầy wow. đó là một chúng mình chúc mừng em. Natalie Natalie Ngô đúng không? Chúc chúc mừng cô Natalie. Đó là em Lê Song Thành. Woo! Em kế đó nữa là em Robin Tài cho một tràng pháo tay lớn cho bình Tài đội Sài Gòn đó là em Nguyễn Trung Brian em Nguyễn Huy Anthony và em Tô Nathan ơi đó là các em của các đội nhưng mà tên thầy cô thôi mình tạm giấu đi tại thầy cô chẳng biết mình biết dạ. trong những việc khác hôm nay à, không biết là chim đại bàng có đủ thần phép để bay từ Mỹ về Việt Nam để biến Sài Gòn Việt Nam đem về Mỹ để biến nó thành Little Sài Gòn thủ đô Sài Gòn nhỏ bé ở Mỹ không hay ha ha các chú chim đại bàng này bay về Việt Nam bị Sài Gòn tóm gọn lại biến thành các chú chim xe sẻ không biết như thế nào xin quý vị dõi mắt hướng lên trên sân khấu để chúng ta bắt đầu cuộc thi của cấp 3 do cô Bảo và thầy Quân uh, Hải Phong yeah, dạ, soạn bài. Vâng, thưa quý vị, à, và sau đây là câu hỏi cho cấp 3 sẽ càng ngày càng gây cấn hơn sao quý vị? Con nhớ chờ chữ hết nha. Việt Nam giáp nước nào về phía Tây hết? Thầy xin mời em số 5. Dạ thưa thầy quốc dạ thưa cô và thầy ở, ở cô và thầy nước Việt Nam giáp bên Tây nước Ai Lào và Campuchia wow đúng rồi nước Tây Việt Nam giáp với Ai Lào và Campuchia chúc mừng đội chim đại bàng được một điểm câu kế tiếp em nghe cho kỹ nha thành phố thương mại lớn nhất Việt Nam là gì hết em xin mời em số 5 dạ, thưa cô và thầy nước Việt Nam ở ờ, thành phố thương mại lớn nhất của nước Việt Nam là ở miền Nam của Sài Gòn. Wow! Thành phố thương mại nha, giỏi quá. Sài Gòn cố lên muốn nghe nhạc không con? nó giận thôi, nó giận thôi. Câu tục ngữ kiến tha lâu đầy tổ nói lên đức tính gì hết? Sửa lòng. Ờ, dạ, cô thầy câu đó nói về sự thiết của những nhà Việt. cảm ơn con ờ, đó là đúng rồi cô còn đội sài gòn cố lên chiếc đĩa bàn đừng có tốt sài gòn về làm đi đồ sài gòn nha giải cho sài gòn việt nam đi con câu kế tiếp các em nghe cho kỹ nha câu ca dao bầu ơi thương lấy lý cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn khuyên ta điều gì hết thì xin mời em số 1 Ngoài ra đây những cái uh, câu ca dạo đó khuyên người Việt thương yêu nhau tại vì mình cũng uh, ờ, cùng uh, ờ, chung nguồn gốc. Yeah! Sài Gòn tiến lên, tiến lên Sài Gòn. Các em ở dưới giữ im lặng mà vỗ tay khi các bạn đúng nha. Câu thành ngữ học 1 biết 10 nói về người học sinh như thế nào hết. Thì xin mời em số 6. Còn mình. Đúng là khoái nói dạ, không mình thấy của mình. ok. Con, con đọc cái câu hỏi. Cảm ơn ngồi ngồi của chị lại bà được một điểm nữa. Câu này rất hấp dẫn. Câu này rất hấp dẫn nha. Hai thứ tương ăn với phở là gì hết? xin mời em số 1 Dạ, hai thứ tường ăn với phở là tường đèn và tường đỏ yeah. Trời ơi, cô đàn phở, cô đang đàn phở, có cái nồi phở đang kia đang chờ đợi Tường đen, tường đỏ Cháo nấu với thịt gà gọi là gì hết? Cháo gà Số 4 số 4 con bấm trước khi mà cô vừa nói con vừa nói chuyện hết thì tụi con con sẽ bị gọi ra bấm clear bây giờ thầy sẽ block con nhưng mà cô người sẽ đọc lại một lần nữa và nói như hết rồi con bấm nha rồi bấm lẹ thôi cháo nấu với thịt gà gọi là gì hết số 1 dạ cháo nấu với thịt gà gọi là cháo gà yeah. <laughs> phải chú ý chờ cho giám khảo nói chưa hết rồi tụi con mới bấm nha chuẩn bị nha con câu kế tiếp bộ phận nào bơm máu đi khắp cơ thể hết mời em số 6 tim bơm máu rồi chúc mừng đội dạ. chia là bà được ta thường chảy nước mắt khi nào hết người ta thường chảy nước mắt uh, khi khóc yeah. đúng như vậy chúc mừng đội chim sài gòn 4 điểm ba đội chiến thắng đó là đội chim đại bàng quý vị cho một tràng pháo tay với số điểm là năm bốn rất là rất là sắc kia bằng rất là hào hứng đây là một cái đội mà rất là ngang ngang ngang cơ với nhau ngang ngang ngang ngang thế với nhau quá là căng thẳng tôi chúc mừng đội chim đại bàng mời chim sài gòn mời các con về trụ lê xuân thuận Thi ơi, à, hôm nay có một em của lớp 5 không có đến được. Cảm ơn Song Thùng rất nhiều đã là dự bị cho đội à, quần chim mới. Chúc mừng con, con cố gắng lên học bao nhiêu được bao nhiêu không sao hết. Và em kế đó là em Lưu Thảo Vi của đội quần chim mới. Em kế đó là em Trần Cát Tiên. Tiên Cát Tình. Đội quần chim mới cô chúc mừng các con và không chần chờ gì nữa đội nón lá quý vị cũng đã biết rồi đúng không với những chiếc nón lá rất là quê hương đang có mặt tại tại tại tại tại văn lang ngày hôm nay xin giới thiệu bạn Nguyễn Thiên Ân yeah. em I'm Jalen yeah. em thật ái mây yeah. câu đầu tiên của lớp cấp 4 câu tục ngữ nào khuyên ta nên nhịn nhục để giữ hòa khí hết thì mời em số 3 dạ câu đó dạ câu đó là một câu niệm chín câu mà yeah. rồi một câu niệm chín câu mà rất là tốt rồi các bạn con rồi quần chiến mới được một điểm cắt tiền go go go câu kế tiếp hãy cho biết ý nghĩa của câu tục ngữ tin học lễ hậu học văn hết thầy mời em số năm dạ thưa cô cô nói cô câu đó nói về học nhân cách quan trọng hơn học kiến thức wow. Đúng rồi. Dạ. chúng ta không có lễ phép thì chúng ta có kiến thức cũng bằng không cô cảm ơn con tất cả các em học sinh ở văn lan chúng ta đều học câu đó tiên học lễ hậu học văn ha chúng mình đội nón lá được một điểm đang ngang cơ một đều câu kế tiếp Câu tục ngữ nào cho biết thái độ nghiêm khắc của cha mẹ đối với ta chính là thương ta hết? Thầy mời em số 3 Dạ câu đó là Thương thì cho voi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi Yeah! Wow! wow wow điểm nữa Câu kế tiếp Đồng nghĩa với thân mật là gì hết? chị mời em số 2 à, không phải con đồng nghĩa với thân mật là gì không đúng à, em số 2 bị loại có khoan thầy sẽ bấm cái nút loại cho em số 2 và tất cả các em đèn xanh lên là bắt đầu làm lại nha bây giờ bây giờ, bây giờ cô Nguyễn sẽ đọc lại cái câu đó mà nói chữ hết được không phải bấm nha à, loại câu số 2 rồi bắt đầu chuẩn bị cho con cô Nguyễn đọc lại đồng nghĩa với thân mật là gì hết mình mời em số năm và đồng nghĩa của thân mật là gần gũi wow đúng cho bài thân mật tuần rồi nón lá được một điểm nữa đang sĩ số là hai đều phản nghĩa với thiên vị là gì hết thầy mời em số năm và phản nghĩa của thiên vị là công bằng Hả, nghĩa của thiên vị là công bằng đúng như vậy cảm ơn con rất mừng đồng văn hóa và sau đây là câu kế tiếp chồng của trương trắc là ai và là gì của trương nhị hết thầy mời em số 3 dạ chồng của trương trắc là thi sắc là không đúng lắm mới phân nửa 50% thôi à, em số 3 sẽ bị loại hả cô nói là chỉ phân nửa cũng bị loại luôn không đúng bấm số 3 loại và câu cô Huyền sẽ lặp lại và con phải phải trả lời nó là anh họ đã nói cái lục rồi cô Huyền lặp lại câu hỏi chồng của Trương Trắc là ai và là gì của Trương Nghị hết? Thầy mời em số 5 Dạ chồng của Trương Trắc và Thi Sát và Thi Sát là anh rể của Trương Nghị Chúc mừng đội nón lá